Hello, xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về cách đo, hướng dẫn cách đo đệm cho ghế Âu Á tay hộp. Tới ghế Âu Á tay hộp này thì nó có các hai bên hộp khe nên là khi mọi người đo thì mọi người có vẻ vân vân không biết cách đo như thế nào thì uh, tôi xin giới thiệu tôi tên là Mai bên Foca Vinaco thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo Tuy nhiên các bạn sẽ vẽ cái hình cái ghế này nó khuyết hai góc bên trong nên là các bạn sẽ vẽ cái hình như là cái hình chữ T này nhé theo hình mà tôi đã vẽ này và tôi đánh số 1 2 3 4 5 6 khi đó thì các bạn một là các bạn vẽ ra và các bạn điền từng thông số vào từng vị trí một hoặc là các bạn vẽ ra rồi các bạn điền à, một là bao nhiêu hai là bao nhiêu ba bao nhiêu đến năm sáu là bao nhiêu thì à, cách đo như sau số 1 thì ta đo tổng chiều sâu của là màu tím này là tổng chiều sâu của ghế các bạn đo từ phía bên trong ra bên ngoài số 2 là phía mép ngoài màu đỏ là đo từ mép tay này đến mép tay này đấy là sẽ điền vào đây là số 2 Số 3 sẽ là chiều sâu của cái hộp bên trong tay ghế bạn đo từ bên trong ra đến bên hộp và cái cột phía trong của tay này Ở bên trong ấy nhá là, lập số 3 Và số 4 là cái màu xanh lá cây này là cái đoạn này nó ngoặt vào nó khoảng tầm à, một phân rưỡi thôi Đấy. và số 5 là từ cái chỗ uh, mép ngoài cùng nhá chứ không phải cái trừ cái chỗ này thì mặc kệ nó mình vẫn phải đo từ mép ngoài cùng đến cái uh, điểm ở uh, cái cột và bắt đầu cái điểm uh, ngoặt vào nhé thì uh, và còn một cái nữa là số 6 là đo từ mép bên trong cùng gầm của cái tay này đến bên này cũng là gầm cái tay ờ, cái ghế này thì nó có một số lưu ý như sau đối với những cái ghế như thế này là hộp nhỏ thì có thể là đặt được đệm bông ép nhưng mà à, một số cái hộp nó sẽ to hơn thì đệm bông ép nó đặt được nhưng mà khi mà các bạn tháo ra để đặt à, vỏ ấy thì nó sẽ khó khăn trong việc tháo nắp do đó tôi sẽ khuyên các bạn là nếu như cái hộp của nó to thì nên làm bằng mút vì mút ngồi sẽ êm hơn và khi nhét vào khe này thì dễ dàng nắp đặt hơn so với bông ép vì bông ép nó cứng không gập được thì khi đặt vào là khi tháo ra nó sẽ khó khăn hơn đấy là tôi tư vấn như vậy còn nếu mà cố đặt thì nó vẫn đặt được nhưng mà khi các bạn tháo ra thì nó sẽ vất vả hơn vì nó mắc vào cái khe này để nuôi được cái đệm ra cũng hơi vất vả như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách đo uh, cho đệm cho ghế Âu Á tay hộp và sau đây là một số hình sau khi hoàn thiện các bạn có thể xem sau khi hoàn thiện nó sẽ như thế này nó sẽ có cái đúng hình chữ T và chúng tôi đây là cái ghế này là được làm bằng đệm bông ép nhé vải nỉ nếu các bạn mà à, có đặt đệm ngồi và có thêm gối thì sẽ đẹp hơn và ngồi sẽ thoải mái hơn đây cái bộ này là có gối còn không gối thì khi à, tựa nó sẽ cảm giác thoải mái và như vậy tôi đã ờ, xong cái hướng dẫn cách đo cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau xin chào và hẹn gặp lại